Ý cháy cây cầu lịch sử nổi tiếng ở thủ đô Rome. Mexico sập cầu trên xa lộ, 5 người thương vong. Video khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập chỉ trong vòng vài giây. Vụ máy bay đâm vào tòa nhà ở Ý, cả nhà tỷ phú Romania chết thảm. Trung Quốc, dãy nhà ở Cam Túc dài nửa km đổ sập, nhiều xe hơi gặp nạn. Thượng Hải cháy nhà máy nhựa, cột khói đen đặc chạm cánh máy bay. Lốc xoáy bất ngờ tấn công Thái Lan, phá hủy nhiều ngôi nhà. Hỏa hoạn nuốt chửng hòn đảo du lịch của Honduras. Cộng hòa Dominica, hàng ngàn con cá bị chết. Khoảnh khắc sập đường ở Malaysia cuốn theo xe hơi. Khoảnh khắc giải cứu chàng trai bị sóng đánh rơi cả người và xe xuống biển. Mỹ rơi máy bay nhỏ trên đại lộ ở Texas. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm nóng của DBC, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới và tôi là Đặng Hiểu sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin này. Ý trái cây cầu lịch sử nổi tiếng ở thủ đô Rome một vụ cháy lớn xảy ra vào đêm mùng 2 tháng 10 đã làm hư hại nghiêm trọng cây cầu sắt nổi tiếng ở thủ đô Rome của nước Ý, khiến nhiều phần của cây cầu có từ thế kỷ 19 này bị rơi xuống sông Tiber. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn có thể do một đường ống dẫn khí ga bị hỏng. Nhà chức trách cho biết sau vụ hỏa hoạn, việc đi lại qua cầu sẽ dừng vô thời hạn để các chuyên gia kiểm tra độ an toàn của cầu. Mexico sập cầu trên xa lộ, 5 người thương vong. Mới đây, một cây cầu ở San Luis Potosi, Mexico đã bị sập, khiến một người chết và ít nhất 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra ở km số 2 của khu vực xa lộ Keristos Tula. Trước đó, hồi tháng 7, mặt đường nơi đây đã được sửa chữa do xuất hiện các vết nứt bởi mưa lớn nhiều ngày, gây ra lo ngại rằng cây cầu sẽ bị sập. Và quả thực, cây cầu đã sập gây ra hậu quả nghiêm trọng. Video khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập xuống chỉ trong vòng vài giây. Video quay lại vụ việc cho thấy khách sạn Mambo Holidays 7 tầng ở trung tâm thành phố Hoa Liên, Đài Loan bất ngờ đổ sập xuống đường vào hôm 1 tháng 10, chắn ngang cả con phố, xe cộ vẫn đang lưu thông. Theo giấy phép, việc phá rỡ khách sạn được đóng cửa từ năm 2018 này phải được hoàn thành vào trước ngày 23 tháng 12. Tuy nhiên, khi kế hoạch tháo rỡ mới bắt đầu thực hiện thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra. May mắn không có thương vong về người, chỉ có 3 chiếc xe hơi bị hư hỏng. Vụ máy bay đâm vào tòa nhà ở Ý, cả nhà tỷ phú Romania chết thảm. Hôm 3 tháng 10, ở ngoại ô thành phố Milan, nước Ý, đã xảy ra tai nạn máy bay khiến tỷ phú người Romania là ông Dan Pecesu cùng với vợ con và 5 người khác thiệt mạng. Theo hãng tin Ryan News, nhà phát triển bất động sản lớn Pechescu được mô tả là một trong những người đàn ông giàu nhất Romania. Trung Quốc sẽ nhà ở Cam Túc dài nửa km đổ sập, nhiều xe hơi gặp nạn. Lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng vẫn đang hoành hành tại Cam Túc, Trung Quốc trong các ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 10. Huyện Linh Đài, thành phố Bình Lương chịu thiệt hại nặng nề. Đây là hình ảnh những chiếc xe hơi gặp nạn. Còn đây là cảnh hoang tàn khi cả một dãy nhà dài nửa km đổ sập. Thượng Hải cháy nhà máy nhựa, cột khói đen đặc chạm cánh máy bay. Vào hôm 4 tháng 10, một nhà máy nhựa ở quận Tùng Giang, Thượng Hải bốc cháy dữ dội. Đoạn video này được hành khách trong khoang máy bay ghi lại cho thấy cột khói đen từ mặt đất bốc lên cao chạm cánh máy bay. Lốc xoáy bất ngờ tấn công Thái Lan, phá hủy nhiều ngôi nhà. 4 tháng 10, một cơn lốc xoáy tấn công bang Chad tỉnh Samut Prakan, tàn phá nhiều ngôi nhà. Hỏa hoạn đốt trường hòn đảo du lịch của Honduras một vụ hỏa hoạn đã phá hủy gây hư hại hơn 200 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên hòn đảo Gunaja của Honduras hôm 2 tháng 10 theo giờ địa phương. Hàng trăm cư dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Video cho thấy những ngôi nhà bên bờ biển của hòn đảo du lịch Guanaja chìm trong biển lửa. Cộng hòa Dominica, hàng ngàn con cá bị chết. Hàng ngàn con cá chết trên vùng biển của cảng El Cayo, bờ biển phía nam nước Cộng hòa Dominica. Đáng chú ý là chúng chủ yếu là cá mòi, loài cá này sống trong vùng nước sâu cách xa bờ biển. Nguyên nhân đang được nhân viên Hải quân Dominica cùng các chuyên gia từ Bộ Môi trường điều tra. Khoảnh khắc sập đường ở Malaysia cuốn theo xe hơi đây là khoảnh khắc chiếc ô tô màu trắng bị sập xuống sau khoảng hơn 20 mét đường ở Lungkok, Halia, Malaysia sụt lún do mưa lớn nhiều ngày. Khoảnh khắc giải cứu chàng trai bị sóng đánh rơi cả người lẫn xe xuống biển, Đoạn clip mới được ghi lại này cho thấy hai thanh niên đang dạo chơi ở lục đảo Đài Loan thì bất ngờ bị sóng biển ập tới. Nam thanh niên cố gắng điều khiển xe máy để thoát thân nhưng đã không kịp, sóng biển đánh ngã cả người lẫn xe xuống biển. May mắn nam thanh niên đã được giải thoát kịp thời. Mỹ rơi máy bay nhỏ trên đại lộ ở Texas ngày 2 tháng 10. Một vụ tai nạn máy bay nhỏ gần Houston đã được ghi lại vào hôm 2 tháng 10. Theo văn phòng cảnh sát quận Chambers, chiếc máy bay này đã được sử dụng trong cuộc diễu hành lễ hội lúa gạo vào đầu ngày. Chiếc máy bay này chạm đèn đường và đèn giao thông trước khi rơi xuống cao tốc. May mắn phi công vẫn ổn và được đưa tới gặp bác sĩ để kiểm tra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.